cái cổng sạc này là tai C hay động hai cổng dùng bằng nhau và bây giờ đa số những cái thiết bị điện tử nó sẽ hướng cái cổng sạc này hết cái này là cái sổ của nó thôi có một cây dọc sim cái dọc sim cũng đặc biệt riêng của nó nó cũng có cái logo và đây có thẻ chính hãng cái này là quan trọng nhất cái này là quan trọng nhất không có này là không dùng được bây giờ anh là người cạo nha em không cạo nha anh sẽ cầm bên anh cạo luôn cạo cái tại vì là mỗi cái máy đều có một mã pin code mình muốn muốn nhập bây giờ muốn ti được cái máy này á là mình phải cạo cái mã code ra để mình nhập vào